đó thì anh em thấy cái trận đầu tiên mà mình nhận định cho anh em trong ngày hôm qua đó là trận giữa thằng Inter Milan và Lazio thì mình cũng đã nhận định phân tích rất rõ trong cái video này cho anh em thì mình có nói cho anh em là trận ngày này ngày hôm qua là thằng Inter nó đang cần gấp một cái vị trí top 4 trên bảng xếp hạng thì quyết tâm nó phải thắng trong cái trận này với một cái tỷ số đậm đó thì anh em thấy ngày hôm qua thằng Inter Milan thắng với cái tỷ số là 3-1 thì ngày hôm qua anh em nằm theo những cái mã kèo mà mình cho anh em trên video là nằm Inter Milan và nằm tài và nằm Inter và nằm tại nằm hai cái mã kèo này thôi thì ngày hôm qua anh em đã húp full hai cái mã kèo này trong khi đó mình nhẫn mạnh với anh em trong video là thằng Inter đang cần vị trí top 4 đó thì còn cái trận Man City và thằng Fulham á, thì mình cho anh em nằm thằng Man City và nằm thằng Man City hiệp 1 và nằm tài hiệp 1 thì anh em thấy à, anh em nằm tài ngày hôm qua thì anh em vẫn lời được nửa kèo nè nằm tài nguyên trận nha tại hiệp 1 thì anh em hút full nè và nằm Man City hiệp 1 thì anh em hút được nửa tiền thì ngày hôm qua cái trận Man City á, thì anh em vẫn không lỗ còn cái trận thằng Việt Nam còn anh em thấy cái trận thằng Việt Nam đá đúng tuồng vô đúng 2 phút ăn một không và phút thứ cuối cùng phút thứ 90 ăn thêm một không nữa là hai không Nó chỉ ăn đúng có hai hai bàn thắng à, vào hai phút thôi nè. Phút đầu và phút cuối thôi. Còn phút chính giữa nó ờ, nghỉ giải lao nó không đá nha thì bảo như vậy anh em thấy đúng mấy thằng uh, à, game nó tuồn nó tích chấp trên trời dưới đất mà đá không ra ôm ra gì hết thì chủ yếu qua trong nhóm mình cũng vẫn có kêu anh em vô cái kèo này nhưng mà vô nhẹ vô nhẹ chơi thôi vô để xem chơi giải trí thôi anh em cổ vũ cho U22 Việt Nam thôi còn cái mã kèo Liver và Tottenham thì mình cho anh em nằm thằng Liver nè nằm tài và nằm tài hiệp 1 đó anh em thấy hồi qua trên video mình có nhấn mạnh với anh em cái trận liver này mình dự đoán tỷ số là 32 mình đánh mã tỷ số 32 là 3 triệu đó anh em lúc mà phút gần à, phút thứ 80 rồi 82 gì rồi là thấy tỷ số là 32 rồi mình nói húp cản gần cả trăm cũ rồi anh em đó trong khi đó mà lại để gỡ ba điều xong lên 43 đúng khai thiệt đúng tỷ số 32 đứng hình là mình húp gần cả trăm cũ trong cái trận thằng liver này luôn trong khi đó mình nằm liver nè anh em nằm liver và nằm tài đó nằm thêm tài hiệp một nữa anh em thấy húp trong mã kèo này nó anh, anh em húp hai mã kèo nè còn cái trận bờ lốc na và juve mình cho anh em nằm thằng juve đá đồng nè đó nằm thêm thằng bờ lốc na ấy à, nằm thêm tài hai là anh em quà hai cái mã kèo anh em húp được cái mã kèo xỉu góc 10 hay hiện tại cái trận này có chín qua góc đó anh em thấy ngày hôm qua nếu mà tính theo ngày hôm qua thì rất là nhiều trận thì anh em cũng đã húp full giống như có cái trận Atletico thì qua, qua trễ quá mình không có lên video cho anh em trận Atletico nhược nhưng mà mình vẫn cho trong nhóm anh em nằm Atletico đó và nằm tài trong cái trận đó thì anh em húp full trận Atletico nữa thì ngày hôm qua chủ yếu là mấy cái thằng SEA Games anh em mới thua thôi còn những cái giải chính giải lớn thì anh em toàn ăn ăn những ma kèo phụ những ma kèo chính quýnh những ma kèo rung thì anh em hút ngày hôm qua rất là nhiều đó thì um, bây giờ mình sẽ không uh, kéo dài thời gian cho anh em nữa mình sẽ tiến vào mình nhận định cái trận uh, tối nay cho anh em trận um, vòng 32 La Liga cho anh em đó là trận giữa thằng Mallorca và Atletico Bilbao á, thì anh em thấy diễn ra vào lúc 0 giờ tối hôm nay thì anh em thấy trên màn hình của anh em là hai cái đội hình đa sân của hai đội bên phía thằng đội chủ nhà là Mallorca nó ra sân với cái sơ đồ là 352 còn bên phía um, Bilbao thì ra sân với sơ đồ là 433 vẫn là cái sơ đồ quyền thoại của thằng uh, à, bị bao thì anh em thấy bị bao nó tung với cái sơ đồ cũng cực kỳ mạnh nha thì đó anh em thấy có thể rừng bị bao nó có thể um, ăn lấy được 3 điểm trong cái trận này để có thể vươn lên vị trí trên bảng xếp hạng hay không thì anh em thấy thằng Bi Bao đang có vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và có 46 điểm sau 31 vòng đấu. Trong khi đó vị trí top 6 là thằng Real Betis thì anh em thấy Real Betis đang có 49 điểm sau 32 vòng đấu chỉ dương có hai bàn thắng thì anh em thấy nếu trận này thằng bi bao có thể thắng trong trận này cách biệt từ một bàn đổ lên thì anh em thấy thằng bi bao sẽ giữ vững được cái vị trí top 6 sẽ vươn lên vị trí top 6 hoặc là bi bao đang có cái khát khao là vươn lên vị trí top 6 hoặc top 5 để mùa sau có thể tham dự được cái cúp C3 nữa nha anh em chứ không cúp C3 hoặc C2 nữa chứ không phải chỉ riêng đứng cái vị trí top 7 này giữ cái vị trí an toàn để cái mùa sau thi đấu La Liga đâu còn trong khi đó thằng Mallorca thì nói chung thằng Mallorca trong cái mùa giải này cũng cực kỳ tốt nha anh em thì Mallorca đang có vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng nè có 40 điểm sau 31 vòng đấu thì anh em thấy thằng Mallorca đang có một cái vị trí an toàn nhất định ở cái mùa giải um, um, La Liga này rồi đó anh em thấy Mallorca thì chắc ăn sẽ được trụ hạng lại để có thể mùa sau uh, tham dự uh, La Liga vào mùa sau nữa rồi còn mình sẽ tiến vào thành tích gần nhất của hai đội thì anh em thấy thành tích gần nhất của bên phía đội chủ nhà trước nha là Mallorca thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất á, thì thằng ma chỉ thắng được đúng 3 trận thôi đây anh em thấy cái trận để thua gần nhất là để thua với thằng Atletico Madrid với cái tỷ số là 3-1 nè đó còn trước đó thì à, thắng được thằng Getafe với cái tỷ số là 3-1 và thắng thằng à, à, Celta Vigo với cái tỷ số là 1-0 và thắng lâu nữa là thắng thằng Villarreal với cái tỷ số là 4-2 thì anh em thấy á, thằng cái thằng à, Mallorca này nói chung á, nó gặp những ông nhỏ thì nó toàn thắng với cách biệt từ từ một bàn không nha anh em còn giống như gặp mà cái đội bóng trung bình đang có cái phong độ trung bình à, cũng khá là ở ngoài giải à, La Liga thì giống như thằng Valladolid nè hoặc là thằng à, Osasuna à, hoặc là Real Betis à, Real Sociedad nè thì anh em thấy à, gặp những đội bóng mà đang có cái phong độ trung bình tốt á, thì thằng Mallorca này toàn cầm hòa với cái tỷ số là không đều một điều ba điều nè anh em còn để thua Real Betis và để thua tới Elche và Espanyol luôn thì cái phong độ của cái thằng à, móc Mallorca này nó giống như mà đang vật vền vậy anh em không có lúc nào mà mình định dạng được cái phong độ nó đang tốt hay đang xấu hết á Ờ, còn bên phía uh, thằng Bilbao thì anh em thấy thằng Bilbao trong 10 trận gần nhất thì Bilbao đã thắng 4 trận và hòa 3 để uh, thua 3 nha anh em. Cái trận thua trước đó là để thua thằng Osasuna trên cái đấu trường trên cái đấu trường um, cúp nhà vua Tây Ban Nha nha anh em đó để thua thằng Osasuna với tỷ số là 1-0 nè và để thua Barca thì Barca là ông vua của La Liga trong mùa này rồi để thua Barca thì không có vấn đề gì để tranh cãi nữa nha anh em đó còn à, để thua thêm một thằng à, Sevilla trong cái trận đấu vừa rồi luôn nha anh em đó còn thắng Ameria nè Real Sociedad nè Espanyol nè đó và thắng thêm thằng Valladolid nếu mà nói theo cái phong độ của thằng à, Bilbao thì nó thể tốt hơn thằng Mallorca cũng rất là nhiều đó thì trong cái lịch sử đối đầu á, trong bốn trận gần nhất thì anh em thấy trên màn hình trong bốn trận gần nhất của thằng à, Malacca và Bilbao thì à, trận gần là trên à, đấu trường La Liga lượt đi mùa giải 2022-2023 nha anh em thì có cầm quà một không điều trên sân nhà của Bilbao luôn nè đó anh em thấy chưa còn trước đó trước đó mùa giải 2021-2022 á thì à, thằng Malacca có thắng trên sân nhà với tỷ số là 3-2 à, lượt đi á, thì để thua trên sân nhà của Bibao với tỷ số là 2-0 nè Bibao thắng trước đó nữa với tỷ số là 3-1 thì anh em thấy hai thằng này nó gặp nhau thì thằng à, Bibao nó đã thắng hai trận và thằng Mallorca chỉ thắng được đúng một trận với tỷ số là 3-2 thì anh em thấy hai thằng này gặp nhau bàn thắng cũng rất là nhiều thì anh em cũng có thể vào cái mã tài cũng rất là ok trong trận này luôn nha thì mình sẽ tiến vào cái trận 3-2 trên sân nhà của Mallorca để mình phân tích cho nó kỹ nó rõ hơn cho anh em trong trận đấu đó thì anh em thấy trong trận đó Mallorca là vẫn thắng với cái tỷ số là 3-2 trên sân nhà của mình và mã kèo trong trận đó thì bị bao đang chấp với mã kèo là 0,25 cũng giống như trận này luôn nha anh em thì trong hiệp 1 á, là thằng à, có thắng với cái tỷ số là 2-0 đây anh em thấy trong là hiệp 1 vào phút thứ 22 thì Mallorca nó đã ghi được cái bàn thắng là nâng lên tỷ số là 1-0 nè vào phút 30 là Rodrigo à, nâng lên bàn thắng là 2-0 và vào qua hiệp 2 phút 59 và phút 61 chỉ trong hai phút thôi là thằng um, Bilbao nó đã gỡ là cái bàn thằng Hòa là hai đều trong khi đó tới phút 88 có một bàn phản lưới nhà của Bilbao mới để thua với cái tỷ số là 3-2 thôi thì anh em thấy trong cái trận đó nếu mà Bilbao không có phản lưới nhà thì ờ, trận đó sẽ không có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 dành cho mấy thằng Mallorca đâu nha anh em. Còn góc trong cái trận đó thì anh em thấy trong cái trận đó tới 12 quả gốc thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã tài gốc rất là ok thì hai thằng nếu mà nó tấn công sẽ không có bàn thắng thì nó sẽ nổ gốc rất là nhiều tại hai thằng này nó đang ngang tài ngang sức với nhau mà anh em đó thì anh em có thể đầu tư vào mã tài gốc được nha thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong trận này cho tất cả anh em để anh em có thể hiểu hơn về cái trận đấu này và anh em có một cái mã kèo đầu tư nó hiệu quả hơn đây thì anh em thấy nhà cái vẫn đánh giá Giống như lượt uh, đi năm đó trên sân nhà của thằng Mallorca là thằng Atletico Bilbao vẫn chấp với cái mã kèo là 0,25 và tài xỉu trong trận này chỉ có 1.75 thôi. Thì anh em thấy trong lịch sử hai này gặp nhau ít có khi nào mà dưới hai bàn thắng lắm. Thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài 1,75 cũng rất là ok trong trận này luôn. Đó, nhưng mà anh em cần nên nằm thằng Bilbao trong cái trận này nhưng mà anh em phải nằm sao cho nó hợp lý để anh em có thể thắng kèo đó hoặc là hòa kèo trong cái trận này thì anh em cứ nằm cái mã kèo là bi bao đá đồng chứ không nằm mã kèo là bi bao chấp 0,25 tại sao anh em chơi ở ngoài qua thầu qua cò mình khuyên anh em đăng ký trang để anh em chơi cho nó hiệu quả anh em chơi ở ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ nằm được giống như thằng bi bao chấp 0,25 hoặc là bi bao chấp 0.5 chứ không có thể nào mà anh em đá đồng được cần còn mình chơi trang thì mình có thể chờ hạ kèo mình vào cái kèo bi bao đá đồng thì cái tỷ lệ nếu mà hai thằng này nó cầm với tỷ số là một điều hoặc là hay không một điều hoặc là không điều gì đó thì anh em vẫn húp được cái mã kèo thằng bị bi bao trong quà mã kèo bị bao trong trận này còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em thua từ nửa kèo đến thua đủ kèo bởi vậy anh em đăng ký trang chơi là rất là lợi cho anh em để anh em có thể đầu tư còn tới cái phần chốt kèo thì mình có chốt cho anh em năm cái mã kèo trên màn hình để anh em đầu tư quan trọng là anh em phải chia đều được cái mã kèo này ra để anh em đầu tư nha chứ không phải anh em chỉ đánh một kèo mà anh em bỏ ba kèo đó thì giống như tối qua thôi mình cho anh em nằm cái mã kèo liver và nằm mã kèo tài hiệp một tài full trận còn anh em nhắn tin trong nhóm cho mình nhắn riêng cho mình nói em anh ơi anh em chỉ nằm có mã kèo liver không vậy thì anh chịu rồi trong khi đó anh gửi cho anh em ba cái mã kèo là nằm liver và nằm tài và nằm tài hiệp một trong khi đó sao anh em không nằm chia đều ra anh em đánh 3 triệu thì anh em chia đều ra mỗi kèo một triệu đi anh em vẫn lãi được trong trận đấu 2 triệu mất mới gì anh em phải đầu tư mạnh tay vào liver chỉ 3 triệu đó để anh em quà kèo anh em không được ăn bởi vậy mình phiên anh em rất là nhiều mình nói rất là nhiều mà anh em không biết tại sao anh em lại không hiểu cái ý của mình đang nói là như thế nào mình đã kêu anh em chia đều kèo ra thì anh em giống như một cái trận đấu anh em thắng 3 mà anh em thua hai anh em vẫn lãi đó còn anh em chỉ dồn vào một mã kèo cũng vẫn bao nhiêu đó vốn giống như anh em năm mã kèo thì anh em có 5 triệu nhưng mà anh em không chia đều ra là năm mã kèo mỗi kèo một triệu nhưng mà anh em lại đánh dồn vào một mã 5 triệu đó thì anh em nhiều khi anh em thua mất trắng 5 triệu đó nhưng mà bốn cái mã kèo kia nó ăn thì anh em có tức không đó. anh em quan trọng là anh em chơi mà anh em chỉ biết ghiền anh em đá cho vui cho thỏa mãn cái tính hiếu thắng của anh em thôi chứ anh em không có biết cách đầu tư để anh em kiếm lợi nhuận nha thì à, dạo phần chốt kèo thì mình có chốt anh em năm mã kèo rồi à, anh em cứ nằm thằng bi bao đá đồng thì mình đã nói trước video cho anh em chờ kèo hạ anh em vào bi bao đá đồng cho mình tài 175 thì anh em vào từ đầu tại cái trận đấu này mình sẽ nghiêng về cái bàn thắng sẽ có sớm vào từ phút thứ 10 đủ đi thì anh em vào cái mã kèo tài 1.75 nè anh em vào thêm cái tài góc chính cho mình tài góc hiệp 1 thì anh em chờ hạ xuống 0.5 anh em vào cái mã tài góc hiệp 1 tài góc uh, tài góc hiệp 1 thì 4.5 thì anh em vẫn chờ hạ kèo xuống uh, à, anh em vào từ đầu chứ 4.5 thì anh em nên vào từ đầu anh em vào tài góc 4.5 à, hiệp 1 á, thì à, tài xỉu tài xỉu trận thì nó sẽ có là 0.5 075 thì anh em có thể chờ ra sân trong vòng 5 đến 10 phút thì anh em vào cái mã kèo tài 0.5 thì tỷ lệ anh em húp full kèo nó sẽ cao hơn đó đó là năm cái mã kèo mà mình chốt cho anh em trong trận này thì anh em biết mình nói cho anh em phương thức để anh em à, chia kèo ra anh em đầu tư như thế nào rồi đó thì bây giờ mình không nói nhiều cho anh em nữa mình chốt cho anh em năm mã kèo đó còn anh em nào mà muốn chơi trang hoặc là chơi cho nó hiệu quả phân phối kèo hoặc chơi nhiều kèo hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình à, hoặc là cái telegram kèo bóng bếp 09 của mình để mình hướng dẫn anh em và đưa anh em vào nhóm để anh em chơi và anh em tâm sự đó anh em có thể